Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một công cụ marketing trên Google rất là mới nó sẽ giúp cho các bạn bùng nổ doanh số trong cái thời buổi khó khăn này ờ, mình đã test ừ, cái công cụ này trên 10 ờ, anh em bạn bè của mình thuộc các sản phẩm dịch vụ khác nhau và nó cho kết quả rất là tốt ờ, chỉ một đến hai ngày là nó đã ra những đơn hàng đầu tiên và à, với cái chi, chi phí tiết kiệm khoảng 70% đến 80% so với việc chạy AdWords à, đây cái công cụ này mình, mình đang muốn nói đến chính là SEO Map trên Google như đây các vị trí các bạn nhìn thấy đây thì khi mà các bạn tìm kiếm từ khóa trên Google ví như một từ khóa rất là hot trên phố đẹp này thì nó sẽ trả ra của AdWords này trả ra của SEO Map này và trả ra của SEO website thì SEO Map này nó có cái ưu điểm gì so với uh, hai cái công cụ mà các bạn đã biết đến đó là AdWords và SEO web đấy thì ví như AdWords này đấy, thì khi mà các bạn tạo quảng cáo bạn đổ tiền vào thì quảng ờ, thì thì, thì uh, website và thông tin của bạn sẽ lên ngay khi các bạn ngừng quảng cáo không đổ tiền nữa thì cái thông tin này sẽ bị mất đi và khách hàng không thấy các bạn nữa còn SEO map SEO map thì với những từ khóa độ hot trung bình và độ hot thấp thì các bạn tạo cái làm lên được ngay còn những từ khóa hot thì cả như sim xuyên gạp này thì khoảng tầm 1 đến 2 tháng là các bạn có thể lên được lên được tốt như này rồi lên được tốt ba vị trí này rồi Đấy, còn so với so với SEO này thì SEO này sẽ rất là khó nhất là những từ khóa hot như này thì rất khó xem và chắc chắn là trên thị, thị trường nếu mà đổ ra vài trăm triệu hoặc cả tiền tỷ để SEO từ khóa này lên thì rất nhiều đơn vị bỏ ra nhưng nhưng xe web này thì chi phí rất thấp và cộng với nữa là thời gian rất nhanh chỉ có một đến hai tháng là lên thôi thì cái cái cái cái, cái Google Maps này nếu như mà à, những người đã biết Google Maps này thì thì chắc là các bạn à, các bạn đang nghĩ rằng đây là một à, cái à, công cụ không hề không hề mới nó có từ lâu rồi ừ, cái này thì cũng đúng thôi bởi vì cái cái cái map này nó đúng là có từ lâu rồi nhưng à, cái cách ừ, sử dụng nó ra làm sao để đạt cái hiệu quả cao nhất thì hiện tại là chưa rất ít người cái dùng đến hay thậm chí nói là nhiều ở những người mình biết thì chưa ai chưa ai dùng đến cái cái cái cái khai thác được cái công cụ này một cách hiệu quả ờ, vì sao như thế vì, vì cái, cái cái cái cách mà các bạn đang đang sử dụng ấy, các các bạn đang sử dụng ấy, là các bạn là ờ, uh, ờ, xác minh map một cách thông thường một cách thông thường thì khi các bạn xác minh một cái map này các bạn mất khoảng 14 ngày 14 ngày để uh, Google gửi cái mã về cho các bạn và Google gửi về qua đường bưu điện nên là cái tỷ lệ nhận được là không cao Đấy, có rất ít bạn có thể nhận được cái cái mã đó để xác minh trong web của mình Đấy, và như mình ờ, mình mình mình ờ, theo mình mình đã từng trải qua thì chắc khoảng độ khoảng 50 phần trăm bạn nhận được khoảng 50 phần trăm là sẽ không nhận được cái thứ hai nữa là các bạn chỉ xác minh được cái địa chỉ ở ờ, tại cái trụ sở công ty mình hoặc cửa hàng của mình thôi không xác minh được nhiều địa chỉ có một số bạn thì có thể xác minh được vài chỉ nhưng chỉ đến với đầu ngón tay năm bảy 10 địa chỉ thôi thế thì cái cách mới này là chúng ta phải đi giải quyết hai vấn đề đó nếu như mà các bạn là có thể giải quyết được là cái việc xác minh map ngay lập tức các bạn tạo là các bạn xác minh được ngay và cái thứ hai nữa là các bạn có thể xác minh được bao nhiêu cái cái cái vị trí mà các bạn muốn đều được thì các bạn sẽ làm tạo được sự khác biệt và uh, cái hiện tại mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là là là, là uh, công cụ để giải quyết hai cái vấn đề đó mà trên thị trường gần như là chưa có ai triển khai mình sẽ ví dụ cho các bạn là một vài cái đấy ví dụ như như xin thu đẹp này hay không thì các bạn nếu các bạn muốn chiếm một trong ba vị trí này hoặc thậm chí là chiếm cả ba vị trí này thì đều có cách làm được cả đều có cách làm nhé như mình ví dụ như mình cũng đã test một cái gì một cái, cái sản phẩm mình ví như là bán MacBook Air cũ chẳng hạn Đấy, thì mình đang chiếm hai vị trí ở đây từ khóa này không không quá hot nên nó sẽ lên ngay mình mới phải tạo thôi còn những từ khóa hot thì ờ, độ khoảng một tháng đến hai tháng là chúng ta có thể chiếm được cả ba vị trí này đây là một cái hình thức mà nếu như những các bạn nào mà đã đang quảng cáo trên Google hoặc là biết đến cái marketing online thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy được cái sức mạnh của nó rồi cái công cụ này cái công cụ này là công cụ còn là đang khá mới ở trên thị trường và chưa có nhiều người biết đến nên là à, mình à, sẽ chia sẻ cho các bạn nhưng ờ, mỗi một ngành nghề một dịch vụ thì mình chia sẻ cho một người thôi để tránh cái sự cạnh tranh và tránh cái việc làm láo thị trường thì đây cũng là một sản phẩm mà Google đang trong cái giai đoạn thử nghiệm còn rất nhiều nhiều cái mới rất nhiều đất để chúng ta khai thác Đấy, nên mình không muốn uh, muốn uh, chia sẻ cho các bạn cùng trong một ngày nghề các bạn một ngày mình, mình chỉ chia sẻ một người thôi và như trong quá trình mà mình triển khai ấy, thì mình uh, thấy rằng có một vài cái cái cái cái, cái câu hỏi mình cần phải, um, phải phải phải hỗ trợ các bạn thì sau đây mình sẽ làm làm thêm ờ, ba video nữa để hướng dẫn các bạn um, các bạn ờ, phù hợp với video nào các bạn xem nhé và ờ, video tiếp theo mình sẽ làm về để uh, cho đối tượng là các chủ các doanh nghiệp để giúp cho các anh chị uh, có thể uh, xây dựng được cái chiến lược sử dụng công cụ này làm sao hiệu quả nhất ví dụ như là cách xây từ khóa làm sao đặt tên làm sao cách phủ các vị trí làm sao và số lượng bao nhiêu những khu vực nào là hiệu quả đấy, ví dụ như là các bạn làm về à, dịch vụ sửa điều hòa chẳng thì những dịch vụ này là khách hàng người ta không đến cơ sở các bạn mà người ta ngồi ở nhà và người ta gọi điện thế thì ờ, trên mỗi một quận các bạn phủ khoảng 10 20 cái vị trí chẳng hạn thì, thì khách hàng ngồi bất cứ đâu xuất ra để cho các bạn để các bạn phủ một vị trí hay là phủ cả ba vị trí thì do các bạn lựa chọn video ờ, thứ, tiếp theo mình thứ hai mình sẽ thứ ba mình sẽ làm đó là video để hướng dẫn cho những cái bạn làm trưởng phòng marketing hoặc những bạn nhân viên marketing của công ty mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và cách chăm sóc một cái map để làm sao cho nó lên được tốt lên được tốt và các đọc các chỉ số theo dõi chỉ số và cần được những cái chỉ số nào để nó đạt hiệu quả và một cái video thứ ba là cái video mà mình đã hứa với các, các bạn cộng tác viên từ mấy hôm rồi nhưng mà cũng chưa trả các bạn được đó là video hướng dẫn các bạn uh, cách uh, cách chăm sóc một cái mép uh, để ừ, để cho những nhiều đơn vị nhiều công ty mà người ta không có đủ nhân sự để làm hoặc là thì, ừ, uh, thì người ta sẽ thuê các bạn làm thì em sẽ hướng dẫn các bạn cách làm các bạn có thể ngồi ở nhà các bạn có thể làm một kiếm được khoảng ba năm triệu trên một tháng rất là đơn giản thì tiếp theo anh làm các cái đó uh, mình sẽ up cái video này lên trên kênh của bên mình là được tám các bạn sẽ vào đó để xem giúp mình nhé ok chào các bạn chúc các bạn sẽ bùng nổ doanh số với cái công cụ này